Hello, teacher. Hi, guys. Hello, everyone. Nice to see you guys today. Hello, teacher. Hello, guys. Good evening, Hello, teacher. teacher. Good evening, everyone. Hello, everybody. evening. Good evening, teacher. Good evening, guys. You see a very familiar face in our class today. hôm trước là cô hay có nhiều bạn cũng hay hỏi where's teacher quân đúng không mm, where's teacher quân Today, teacher quân will join the class and study with us today. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, nice teacher. Hello, teacher. Hello, Hi, everyone. Let's wait for your friends, okay? Hello, everyone. Let's wait a little bit for your friends. các bạn đừng có bấm cho cô cái nút các bạn nhớ là đừng có bấm cái nút uh, remote control giúp cô nha ok anh Minh nè ok Anna cũng vậy nha tụi con đừng có bấm vào cái nút remote control ở cái hàng trên giúp cô nha ok guys um, let's wait a little bit a couple minutes for your friends to join the class uh ừ -huh. các con đợi uh, các bạn của mình vài phút nha your friends are joining the class right now we have done this one, right? Remember last night, uh, last time I tell you guys to go home and then rewatch the video so that you guys can listen to the story, right? You guys still remember teacher Guan, right? I remember the Vi, you asked about him a lot. You even named yourself as teacher Guan, remember? whether is Tường Vi in the class? I think she hasn't joined the class. Okay. Your friends are joining the class now. Now, uh, I want you guys to listen. Today we're going to Uh, try to finish the lesson first. Uh -huh. We're gonna try to finish the lesson first. Then I, think about 20 minutes, about the last 20 minutes, we're gonna play a game, but not quizzes or a it. We're gonna play a different game today. Okay, guys. Now please listen to. Ah, okay, it's okay, Minh, it's okay. Cô nghĩ các bạn cũng hay bị bấm nhầm đúng không? Tại vì nó gần cái nút uh, cái nút các bạn phóng to lên á nên là nhiều bạn cũng hay là bấm nhầm nhiều lần đấy. But it's okay. So what you have to do today, you guys will have to role play with these. Remember, I told you guys to come home and then listen to this one one more time. So now I will let you guys listen one more time and then I will invite some friends. Uh -huh. I will invite some friends. One will be the mother, one will be the, uh, the daughter, and then one will be the narrator. Okay, guys, ready? Get ready, everybody. We're going to listen one more time. Unit 5, page 56. Activity 5. Listen and read. Story All Kinds of Weather. 1. Isabel is happy. Today her class is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots, water, and snacks. 2. Isabel's mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Why? Is it rainy? Three. She doesn't want Isabel to get wet. No, not right now. But yesterday it was rainy. Oh. Four. She doesn't want Isabel to be cold. And last night it was cold and windy. Take your hat and gloves, too. Okay. 5. Isabel tries to reassure her mom. But, Mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen, too. 6. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Now you're ready. Okay, so who's ready? Who's ready to role play? Please raise your hand, okay? Press the raise hand button for me, please. Yes, I can see some of you raise your hands. Now, I want to invite three friends, okay? Uh, yes, Vic Fung. Um, okay, because you're a first person, which one? Which one do you want to choose? Which character? The narrator, the mother, or the daughter? The narrator. Okay, Việt Phương, you will be the narrator. Okay, the next one. Uh, Phương Thảo, please. Yes, you will be the, I will let you choose, the mother or the daughter, the mother or Isabel. Which one? Phương Thảo muốn làm nhân vật nào này? Mother or Isabel? Which one? nhân vật nào cũng được. Okay, so you will be uh, Isabel, okay? You will be Isabel and then um, yes, my Jan, you will be the mother, okay? So there are only three characters, okay? So, focus guys, Big phone, remember this one. One, two, three, four. Cái này nó hơi bị ngược một xíu. One, two, rồi đến three, four ở dưới này. Sau đó mới đến five, six ở bên đây. Các bạn lưu ý cho cô nha. Okay, now get ready guys. Start now. You guys can start now. It's your turn, Vic Fung. It's your turn. Isabel is... Isabel is happy. Today her cat class is going on the hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots. Water is nice. Isabel mother doesn't, doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your coat, raincoat, and umbrella. Your turn, Isabel. Your turn. Oh, Isabel, you turn off your sound. Okay, again, again. Why? Why? Is it raining? Yeah, is it raining? Good job. She doesn't want she's about to get wet. No, not right now, but yesterday it was raining. You can say, oh, yeah, oh, an expression. Mm -hmm. She doesn't want, it's about to be cold. And last night it was cold and windy. Take your hat and glove too. Oh, this one, this one, this one. Here, here. Okay. Okay, good job. Then Isabel tries to reassure her mom. Mm -hmm. But mom, it's warm and sunny today. It's working sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen too. Good job. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Your turn, my Jane. Your turn. Now you're ready. Good job. Well done, three of you. Well done, everybody. Now, one more group. Okay, one more group. Um, that's invite. Okay, Tường Vi, I want you to be the narrator. Okay, Tường Vi will be the narrator. Phúc Nguyên, you will be the mother. Okay, Tường Vi, can you turn on your sound? Tường Vi mở được. Okay, yes, Tường Vi, you will be the narrator. Okay, cái người dẫn chuyện á là Tường Vi nè. The mother will be Phúc Nguyên and one more will be Isabel. Uh, let's invite. Okay, Chi, please, no, Chi, I will invite you. You will become Isabel, <laughs> okay? Now, Ngọc Chi will be Isabel, Tu will be the narrator, and Phúc you will be the mother. Okay, now guys, please start. Your turn, to read. you first, you first. Uh, Isabel. Isabel is happy today. Her class is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hike, hiking, hiking boat, yeah, hiking boat, water, and snack. Wait a minute. Isabel, oh wait, wait, Isabel mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Oh, wait, wait. Four point again, not a minute. Are you say minutes. Again, minutes. Minute. The wrong. minute, not minutes. Okay, good job. Minutes. Now, your turn, your turn. Why is it rainy? Mm -hmm. Number three here. The way. The way. your turn. She. Uh-huh. Uh, she doesn't want Isabel to get wet. Mm -hmm. No, not right now. But yesterday, it was rainy. Oh. Good. She doesn't want Isabel to be cold. And last night, it was, it was cold and windy. Take your hat and gloves too. Okay. Isabel tries tries to, tries to reassure her mom. Isabel tries to reassure her mom. Good job. But mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen too. Good job. Number six. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Good job, V. Now, now you're ready. Good job, everyone. Well done. Good job, guys. Mà cô, cô, con có một thắc mắc đi cô. Yes, yes. Con tưởng yesterday là hôm qua mà cô. Uh, yes, yesterday chính là hôm qua, đúng rồi. Chi thắc mắc chỗ nào? Yesterday, what's wrong with yesterday? nó ghi là no not right now but yesterday it was rainy thì liên quan gì tới những ngày sau đó mà cô bé num chưa number one wait wait what number It's number three ah number three right à, ý của mẹ nè thường á nó phải là thường con thấy hôm qua mưa đúng không thì có khả năng hôm nay mình cũng có thể mưa thường là trong mùa mưa thì ngày nào nó cũng sẽ hơi có mưa đúng không cho nên là mẹ mới nói là nhưng mà hôm qua là mưa nè cho nên là mẹ muốn đảm bảo là bạn Isabel không bị ướt thì bạn phải mang theo à bạn phải mang theo không muốn bạn Isabel bị vướng mà đúng không chứ bây giờ thì mưa nếu mà bây giờ mưa thì chắc chắn là con phải mang dù rồi đó nhưng mà mẹ chưa biết được là hôm nay trời thời tiết ra sao đúng không nhưng mà mẹ hôm qua thì lại có mưa này nên có thể là hôm nay vẫn có thể có mưa sao đó cho nên là mẹ mà bởi vì là mẹ mà con phải sợ con mình bị ướt đúng không đó cho nên là bạn mẹ mới kêu là thôi mang dù đi coi như là mang tất đó ừ. lúc sau thì bạn mới nói là tại vì hôm nay warm với sunny này đó thì cuối cùng là mẹ mới kêu là chị thôi lấy sunglasses với sunscreen đi đó chị hiểu chỗ này chưa you understand this one sẽ dạ hiểu rồi okay good job Ki thank you so much now um, you guys did a very good job well done everybody good job so now I have some questions for you guys okay some questions now who can answer for me number one how was the weather the day before the day before you guys know the day before Let's invite some friends, okay? Um, let's see. Um, can you help me? Oh, wait, wait, wait, wait. Can you help me, Ting Fung, please? Ting Fung, can you help me? I see that you raised your hand, right? Can you help me answer number one? How was the weather the day before Isabel's hike? Mm, the day before the day before à, phương nghĩ the day before là ngày ngày nào the day before hike trước cái chuyến đi hiking này nè thì the day before nó là ngày ngày nào phương biết không ngày uh, tiếp theo ạ ừ, không phải là ngày tiếp theo nếu mà tiếp theo có nghĩa là ngày mai đúng không ở đây nó sẽ đồng nghĩa với lại yesterday à yesterday cái ngày trước đó cái ngày trước khi mà uh, Isabel đi hiking á đúng không đó thì the day before nó giống như là yesterday thì đó cái ngày trước khi mà Isabel đi hiking à, đi leo núi đó ok so how was the weather the day before Isabel's hike how was the weather it, it was it was this was rain ah it was raining raining Okay, good job. Yes, it was rainy the day before the hike. Good job. Well done, Fung. One more friend. Answer number two for me. Let's see. Um, yes, Fungan, can you help me? How was the weather the night before hike? The night before, not the day, but the night before. Is cold and windy. Yeah, it's cold and windy. Well done. In picture four, right? In picture four, it was cold and windy last night. Ah, last night như vậy nó đồng nghĩa the night before, cái đêm trước khi mà đi hiking á, thì nó đồng nghĩa với là tối hôm qua, last night. Well done Phương An, good job, well done. Now one more. Yes, Ngọc Khuê, please, can you answer number three? How was the weather on the day of the hike? The day of the hike rồi ảnh dạ. ảnh how was the weather on the day of the hike cái ngày cái ngày gì đúng cái ngày đấy luôn đúng cái ngày hiking luôn thì nó là thời tiết ra sao khuê how was the weather on the day of the hike it's warm ờ. and sunny yeah warm and sunny good job warm and sunny good job khuê well done now the last friend I want you to take a look at Isabel clothes and then tell me what is Isabel wearing today on the day of the hike mm, let's see hmm. Okay, um, Okay, I will invite you. Harry, your name is Harry Potter. Yeah. Yes. What is Hello. Isabel wearing? Yeah. What is Isabel wearing on the day of the hike? Can you tell me? Look at her. Look at her clothes. How is Isabel wearing a pair of sunglasses. Okay, good. A pair of sunglasses. Hello, what else? A uh, umbrella. An umbrella. Okay. Um, hat. A hat. Good job. A red hat, right? What else? A bag. A bag. Bag what? A, a pink uh, bag. à a pink bag or you can say nếu mà nếu mà con muốn nói là cái ba lô á mình muốn thay vì mình nói chữ bag có nghĩa là một cái túi đúng không mình chưa mình chỉ nói là cái túi cái cặp nói chung thôi còn ở đây là muốn nói rõ là cái ba lô màu hồng luôn thì con sẽ dùng từ gì Harry you remember bag gì đó bag bag bag what bag gì bag bag backpack. Yes, good job. Again, again. A pink backpack, right? A pink backpack. Pink backpack. Good job. Well done. Uh, what else? Còn gì nữa nè? Um, what else? A t a t-shirt. A t-shirt. Yeah, a white t-shirt, right? Good. Good job. What else? Um, a brown paint. A brown paint. Are you sure? A brown paint. Pants. Uh, ah. mm, brown uh, pants. Ah, brown pants, right? No, uh, if you say uh, you have to say a pair of, right? Good job, brown pants. What else? What else? And and a pair of sandals. shoes. Ah, shoes. I don't think they are sandals, right? Yeah, they're shoes. But there are one more thing, Harry. On her hands, on her hands. Uh, a pair of gloves. Yes, a pair of gloves. Well done. Well done. Well done. You have all of the clothes, right? Mẹ well done. Good job. Mẹ. gọi con à. Good job, everyone. Now, thank you so much for answering the questions. Now I have one more task for you guys to practice, okay? Well, one person will be mom and one person will be Ellie. But first, we're gonna listen to this conversation, okay? You guys will listen and then I will invite two friends, okay? Two friends, one will be mom and one will be Ellie. Now let's listen to the conversation, guys. Unit 5, page 58, activity 8. Listen and read. Say. Eli, you can't go out dressed like that. But, Mom, it's not cold. It's just rainy. It's windy, too. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Aw, oh, Mom, I hate that raincoat. What's wrong with that raincoat? Everyone knows it was my sister's. I can't wear a girl's clothes. Wear it today, and you can get a new raincoat. A boy's raincoat? Yes. It's a deal. Okay, now who's ready? Who can be the mom? Who can be the mom? Mm, yeah, I can see some of your friends and uh, raise their hand. Uh, Huỳnh Anh, please. You will be the mom, okay? And An Khoa will be Ellie. Mm -hmm. Huỳnh Anh will be the mom and An Khoa will be Ellie. Wait a minute. Wait, wait. Okay, now you can start. Huỳnh Anh, you can start first. Ellie, you can't go out dresses like that. Ah, you don't say dresses. Wait, cái chữ này thì uh, Huỳnh Anh đọc cho cô này. Ellie, you can go out dressed. Dressed. Nó có cái âm t, t ở đuôi. Nào nó cũng chỉ là một âm thôi. Dressed. Dressed. Again Huyền Anh. Dressed. Dressed. Good. Good. Yeah, exactly like that. Again, again, again. Go into French. Wait, wait, wait, Khoa. Uh, Huyền Anh, again, the first line, the first one. Ellie? Ellie, you can't go out dressed like that. Now your turn, Why your turn. But? But, mom, it's not cold. It's, it's just rainy. It's just rainy. Okay, just, okay. just. Mm -hmm. Now your turn, Huy It's windy too. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Oh, mom. I hit that raincoat. What's wrong with that raincoat? Everyone knows. Everyone knows. Evening. Again, everyone, everyone everyone, everyone knows. No, it's for my sister. I'm sisters. I can wear a girl nose. Okay. Now, mom. Wear it today and you can get a new raincoat. A boy raincoat Ừ, yeah, dạ, a boy raincoat. Đúng rồi, câu hỏi thì đường mình sẽ lên giọng a boy raincoat. Yes. It's, a, a deal. deal. Okay, it's a deal. À, có thể là ok mẹ, thỏa thuận như vậy nha, thỏa thuận như vậy nha mẹ. À, it's a deal. Okay, good job. One more, one more pair. Bình An, can you help me? Can you turn on your sound and help me? An có thể giúp cô không nè? I can see that you raise your hand. Okay, you will be the mom, okay, An? You will be the mom. Mm -hmm. Can you say something? Can you hear me? An có nghe thấy cô không? Yes. Dạ. An có... Okay, you will be the mom. Okay, An. An sẽ làm đóng vai cho cô là mom nha. An Xuân Thủy. Okay, you will be his son. You will be her son, okay? My Now you can start and now you can start. Ellie, you can go up. Go out, go out. Go out. Dressed like that. Dressed like that. À, con không thể ra ngoài và mặc đồ như vậy được. Yes, good job. Next one. But mom, it's not cold. It's just rainy. Good. It's windy too. I don't. Um, I when, don't want. I don't want you. I don't want you to get sick. Good job. Please. Please wear. Wear your raincoat. Oh, not you. Wear your raincoat. Please wear, wear your, raincoat. your raincoat. Good job. Now, Thủy. Mom, I hate that raincoat. Good job. Was wrong with the, the raincoat? Good job. Everyone knows it. was my sisters? I can't wear a rose coat. Good job, Hui. We uh, today and you, you can get a new raincoat. Good job. a boy's raincoat? A boy's yes. raincoat? Yes. It's a deal. Yeah, it's a deal. Okay, good job, guys. Well done, Anne and Thủy. Ah, good job. It's a deal. Mm, thank, you, thỏa thuận. thank you, Thủy. Yes, thank you so much. Đó, thỏa thuận như vậy nha mẹ. Đó, ý của bạn là vậy đó. Mm, như vậy là bạn sẽ đồng ý. Mặc cả raincoat của sister một lần nữa thôi so that thi thì we'll get a new raincoat right a boy's raincoat now one more time the last time okay let's invite some of your friends the last time uh john okay john and Khoi, please. John and Khoi. John will be the mom and Khoi will be her son. Okay. John, you can start first. You can start now. Ellie, you can go out does like that. But mom, it's not cold. It's just rainy. Mm -hmm. It's windy too. I don't want to get sick. Again, I don't Please want you. I don't want you. I don't want you to get sick. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Good job. Oh, mom, I hate that raincoat. Yeah, good job, Hoi. What's wrong, What's wrong with What's wrong with that raincoat? Đúng rồi, lên giọng một xíu. Raincoat, good job. What? No, it's what my sisters. I can't wear a clothes. Girl clothes. Yeah, a girl's clothes. I can't wear. Con không thể nào mặc đồ của con gái được, đúng không? Yes, good job. Now the mom, the mom. Where is today? Can you can can get get an can and you can get a new raincoat. Good job. A boy raincoat? A boy's raincoat? A boy's raincoat? Yes. Raincoat? Yes. It's a deal. Ah, it's a deal. Yes, good job. Well done. It's a deal. Good job, everyone. Well done, Koi and John. Good job. Thank you guys so much. Now, before we continue the lesson, I want to talk a little bit about the homework. À, cái homework này là cô có đăng vào trong cái group rồi đấy, nhưng mà bây giờ cô sẽ nói lại một xíu nữa nha. So you guys will have to film a video. Okay, in that video guys I have to wear a lot of different clothes. À, để mà mình nói được nhiều thứ hơn thì con có thể gọi là mặc được nhiều thứ nhất cho cô có thể cô có cô có ghi trong cái đấy đấy rồi con tại vì ví dụ mình có cái nón nào mình có thể đội lên nè có nón rồi mình có thể có mắt kính mình cũng đeo vào nè rồi có khăn choàng mình cũng dùng luôn cũng được dây nịt rồi áo quần vừa có áo trong mà vừa có áo khoác bên ngoài nè quần nè rồi có vớ có giày các kiểu luôn sau đấy thì các con có thể nhờ ba mẹ hoặc là bạn bè của mình nó quay clip lại sau đấy vừa vừa mình vừa nói mình vừa miêu tả ví dụ con đang đội nón thì có thể nói I'm wearing a hat uh, a jacket và và các bạn nhớ là dùng thêm cái color cho cô ví dụ áo khoác màu đen thì các bạn có thể nói cho cô là a black jacket à, quần đùi màu gì đó ví dụ như vậy a purple a, à, a pair of purple shorts đó các bạn cố gắng mặc trên người mình càng nhiều món quần áo khác nhau càng tốt sau đấy thì mình sẽ nói cho cô mình tự miêu tả bản thân mình đang mặc cái gì và các bạn nhớ là phải quay mình quay mình mặc đồ như thế nào để mà cô xem thử coi là tụi con có dùng đúng từ hay không mình phải quay mình mặc đồ như thế nào nha ok và à, để mà nếu mà bạn nào muốn mà mình nói được nhiều hơn á, thì các bạn có thể ngoài quay đồ của mình các bạn có thể quay món đồ hoặc là như cô có nói là mình lên mạng mình tìm hình của những cái người khác nhau mà mặc đồ như thế nào đó tụi con chỉ vào và tụi con miêu tả cho cô xem thử hoặc là có thể um, mình có thể quay cả ông bà ba mẹ bạn bè của mình cũng được à, ví dụ mình quay vào hôm nay hôm đấy là mọi người mặc đồ gì thì con phải quay vào thì con cũng dùng những cái cấu trúc hôm bữa đến giờ đó what is she wearing mình sẽ trả lời cho các câu hỏi đó What is she wearing? What is he wearing? Ừ, sau đấy thì các bạn cứ trả lời cho cô nghe. À, she is wearing cái gì đó, cái gì đó. Ví dụ như cô thấy là có Mai Trang cũng đã nộp bài rồi nè, Châu nè, đó, Minh Châu đã nộp bài rồi nè. Mà Minh Châu phải ra cô không cần phải đọc lại từng câu một. Ví dụ như Minh Châu là Minh Châu nói là she is wearing cái này, xong rồi she is wearing cái này, I am wearing cái này à, thì con chỉ cần nói chung lại I am wearing sau đấy thì con cứ kể ra kể ra kể ra à, không cần phải lặp lại nếu mình lặp lại nhiều thì nó sẽ bị lặp từ nhiều đúng không cho nên là châu thực tế là không cần phải lặp lại là I am wearing cái cái vế đấy nhiều con chỉ cần nói là I am wearing cái gì đó thì con kể ra tiếp cho cô mình liệt kê ra hết cho cô ok well done good job ừ, cô rất là mong đợi những cái bài của các bạn nhé. film the video ok film the video and then post in the group các bạn cứ quay cho cô cái video đấy sau đấy thì post vào trong cái ờ, group Facebook của mình ok guys nếu mà bạn nào muốn xem kỹ hơn cái cái mà cô nói cái homework đó thì các bạn vào cái group Zalo các bạn kéo lên trên đó thì cô đã có đăng về cái bài tập của mình rồi thì các bạn có thể xem lại nha ok now we move to the next one Okay, I have some questions for you guys and I want some of you to answer the questions for me. Uh, Bảo, okay, Bảo, when do you wear a raincoat? When? In what kind of weather will you wear a raincoat? Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Oh, now he's disappeared. Now I will invite one someone else. Uh, what about, let's see. Strawberry, can you help me? Can you help me, Strawberry? Can you answer the first question? When do you wear a raincoat? When do you wear a raincoat? Can you turn on your sound? Mm, what uh, if you cannot turn on your sound? So what about Tan Yui, please? Tan Yui, Zheng Tan Yui, can you help me? When do you wear a raincoat? When do you wear a raincoat? When? He now. When? Yes. When, when. ah when. he now when do you... Uh -huh. Như vậy can you answer? Khi trời mood thì can thế nào? Oh, when it's rainy, when it's rainy. Đúng know that's how you answer the question. Good job, Yui. When it's rainy, right? Good job. What about you, Yui? When do you wear a hat and gloves? When do you wear a hat and gloves? when it's cold. Oh, yes, good job. Yeah, yeah, when it's cold, right? When it's cold, you can wear a hat and gloves. Ah, you can warm. Good job. keep warm for your body. Good job, Yi. Well done. Mm, what about you, Sung Duk? Yes, what about you? When do you wear sunglasses and sunscreen? When do you wear sunglasses and sunscreen? You guys know sunscreen? You guys know sunscreen? when you go to the beach, right, you have to wear sunscreen, right, on your skin mm, so that you cannot get burned. You don't have to get burned. Can you turn on your sound? Look, can you turn on your sound? Okay, so what about Như What about you, Như When do you wear sunglasses and sunscreen? When do you wear sunglasses and sunscreen? I wear, wearing sun sunglasses and sunscreen. is sunny. Ah, when is so you can say I wear sunglasses and sunscreen when it's sunny. Ah, when it's sunny. Good job. Well done. Yeah, you have to wear sunscreen, sunscreen, right? And sunglasses. Good job, A Well done. Good job, A Good job. Now, one more friend, one more friend. Um, let's see. Um, okay, Fungan, can you answer one more for me? When do you wear a hat and gloves? When do you wear a hat and gloves? When it's cold. Yeah, when it's cold. Yeah, it's good job when it's cold. Well done, Fungan. Good job. Thank you guys so much for answering these questions. Now we move to the grammar. So there are two type of question right here. One is for the present. Uh -huh. One is for the present, có nghĩa là ở hiện tại. Hiện tại là today, cô ví dụ là hôm nay nè. Ví dụ tụi con muốn thắc mắc à, thời tiết hôm nay như thế nào thì mình có thể hỏi là how how how is cũng được mà thường thì con thấy là người ta sẽ nói như thế nào? Người ta sẽ nói tắt lại đúng không? How's how's the weather today? How's the weather today? ah, how's the weather today? Và còn nếu mà mình muốn hỏi về yesterday, it's the day before, the day before, có nghĩa là ngày hôm trước đó, ngày hôm trước đó thì có nghĩa là ngày hôm qua đúng không? The day before. À, Thì mình sẽ có là how was thì ở đây thì như các bạn đã biết một bên mình phải dùng thì hiện tại một bên là ngày hôm qua rồi thì mình phải dùng Zalo thì quá khứ ở đây thì mình vẫn chưa có học kỹ về thì quá khứ là gì thì ở đây mình sẽ dùng cho cô chữ was How was the weather yesterday? Thời tiết hôm qua thì như thế nào? How was the weather yesterday? Mm. Thì như vậy thì tụi con phải trả lời thay vì là it is hoặc là it's. Mình nói tắt lại là it's đúng không? Ở đây thì thường là mình sẽ dùng cách nói tắt này. It's. It's hot and sunny. Có nghĩa là à hôm nay thì trời nóng, trời nóng và có nắng. Okay? But for yesterday, you don't say it is. You don't say it is. You have to say it was. It was hôm qua thì nó có nhiều nó có nhiều gió it was windy okay so you remember how is sự khác biệt ở đây này là cách dùng cách dùng từ đầu tiên là mình có này à mình có chữ today and yesterday then we have was and is okay Now I would like to invite one pair. You will practice. You will ask two questions. You will talk about the weather today and the weather yesterday. Um, Okay, Ngọc and uh, Mai please. Ngọc and Mai Trang. Mai would uh, ask about the weather today, and Ngọc will talk about the weather yesterday. Mm -hmm. You can start first, Jane can start first. How's the weather today? Can you answer quick? Where you? How's the it's weather today? Mm -hmm. Hot and sunny. Ah, really today is hot and sunny mình sẽ trả lời theo cách của mình á con sẽ tự trả lời á ừ, mình thử tự, tự trả lời thời tiết hôm nay con thấy như thế nào luôn không cần phải nói giống trong cái bài này is cold and rainy ah it's cold and rainy yeah true it's a little bit cold and rainy uh -huh. good job now you will ask your friend Jane okay how was how was how was the weather yesterday um It was cold and windy. Ah, oh, cold and windy in your place. Okay, Jack, good job. Well done, you guys. One more pair, please. One more pair. Uh, Huyen An and Song Thuy, please. Huyen An and Song Thuy. Uh, Huyen An will talk about today and Song Thuy will ask about yesterday. Okay? Yeah. You can start first, Huyen An. You can start first is how is how is the weather today? Hmm, thời tiết hôm nay như thế nào? Can you answer? Can you help your friends please? Yes. It's cloudy and cold. Okay, well done. Good job. Now your turn. Your turn, please. How was the weather yesterday? Mm -hmm. How was the weather it yesterday? It was cold. It was cold. Well done. It was Oh, Good job, both of you. Well done, everybody. The last pair, okay, the last pair I want to invite. Mm, let's see. Harry, can you help me, Harry? Harry and Tino. Okay, Harry, wait, wait for your friend's Tino, okay? Let him turn on his sound. Tino, yeah. can you turn on your sound? Okay, can you turn on your sound now? cô mở tiếng cho Tino rồi đó. Yes, yes, okay. So, uh, Harry, you will talk about the weather today. Hello, teacher. Ah, hello. Okay, Harry, you will talk about the weather today, and hello. Tino, you will ask about the weather yesterday. Okay. Now, Harry, you can start first. You can start first. How? What's the weather oh. yesterday? Oh, okay, you can ask that. Okay. How was the weather yesterday, Tino? How was the weather yesterday? But God. Yes, yes. How was the weather yesterday, Tino? Your it was. It was. Yeah, it was what? Um, cold. Cold. Okay, it was cold, right? Ah, okay. Now you ask your friend Harry. Tino, you ask your friend about the weather today. You asked about the weather today. It, how is the weather today. Good job, Tino. Harry, can you answer? Cold and rainy. Ah, it's cold and rainy. Okay, guys, well done. Good job. It's cold and rainy. So ah, right now it's kind of cold and rainy today in all places. Ah, Okay, good job, both of you. Well done. Right now, Okay, now we're gonna do this one. Okay, after doing this one, we're gonna play a game. Okay, I will let you guys play a game. So for this one, please pay attention to the to the uh, to the first sentence, okay? They use today or yesterday. Uh -huh. Mình xem thử coi là người ta dùng là hôm nay hay là hôm qua để mà mình có thể trả lời chính xác được, okay? Okay, John, John giúp cô là không bấm vào cái nút kế bên coi là con bấm nhầm vào cái chữ remote control nha. Okay. Now, uh, I want you guys to share your answer in the chat box for me. Uh -huh. Please share your answers in the chat box Then I will invite each of you to answer the question. So for number one, you have, you can look at the picture, right? It's Friday. Today is Friday. So you have this one. Ah, so they choose sunny. What about the other pictures? What about the others? Các bạn cô, các bạn nhớ giúp cô, các bạn đừng có bấm vào cái nút có chữ remote control nha. Ok, các bạn giúp cô đừng bấm vào cái chữ remote control giúp cô nha. Lazy, can you help me with that? Lazy. Lazy đang bấm vào cái nút đấy liên tục này, con đừng bấm vào cái nút đấy nha. Now, uh, let's see. Oh, you guys have, yeah, I want you guys to write in a full sentence. In a full sentence, not only the word, I want you guys in a full sentence. Look at the picture, okay? Look at the picture. Ah, so number one, they said, today is Friday. So for Friday, which one is Friday? Theo thứ tự thì mình sẽ có Friday is this one, right? So it is sunny. Look at the picture. You guys will know this is sunny, right? So what about number two? Today is Monday. Ví dụ như hôm nay này, người ta nói là hôm nay là thứ Monday. Monday là thứ mấy nhỉ? Mọi người biết không? Monday. Hôm nay là Monday thì thời tiết của mình sẽ như thế nào đây? What is the weather like? Write for me in full sentence, guys. Các bạn viết cho cô vào cả câu luôn ở đây thì cái nút đó là các bạn bấm thì nó sẽ hiện lên trên màn hình của cô á cho nên là các bạn ờ, không bấm được cái nút có cái chữ này giúp cô nha ok các bạn mà bấm thì nó sẽ liên tục hiện trên màn hình đó à ha, you guys use the correct word các bạn đã dùng được rất là nhiều ờ, cái từ đúng này còn nếu mà viết cả câu thì Ah yes, ok, good job. Ừ, cô hỏi là An ơi, con không bấm vào cái nút đấy giúp cô nha. Các bạn không bấm vào cái nút này nha. Ok, Bình An nè, con không bấm vào cái nút giúp cô nha. Raining, raining. For number two, are you sure, Khôi? Number two. Let's invite one friend, okay? Uh, Ngọc Khuê, can you help me with number two? Today is Monday, so how's the weather today? Today is Monday, so how's the weather? It's Rainy. Rainy from Monday, okay, is it rainy? Let's see. It's snowy. Ah, snowy. So you change to snowy. Okay, let's see. Is it snowy or rainy? Yeah, it's snowy. So you look at the picture, right? M is for Monday. Uh-huh. So it's snowy, not rainy. Good job, Quail. Well done. Now, what about you, Wing? Can you help me? Number three. Number three. Yesterday was Tuesday. Yeah, Tuesday. It's rainy. Yeah. Uh, are you sure it's rainy? Are you sure it's raining? À, Nguyên để ý rằng cái cấu trúc câu của mình đúng chưa nè. Ừ, yesterday, người ta nói là yesterday was rainy, was Tuesday. Hôm qua là thứ ba nè. Như vậy thời tiết hôm qua như thế nào? Thì mình có dùng it song Nguyên mà mình dùng là gì? Mình dùng là gì đó? You remember? It was rainy. It was rainy. Good job, Wing. Thank you so much. It was rainy. Good job. Not it is. Okay. Ý nè. Ở đây ý ghi là it is đúng không? Nhưng mà bởi vậy ở đây là sao mình không ghi là it is? Bởi vì nó không phải là today. Nó không phải là hiện tại mà là chuyện đã qua rồi. Chuyện hôm qua rồi. Yesterday was Tuesday. Hôm qua là thứ ba nè. Thì thời tiết hôm qua ra sao? thời tiết hôm qua là nó có trời có mưa it was rainy so you have to say it was not it is à nó có là sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại các bạn nhớ phân biệt cho cô ở đây người ta dùng là yesterday hay là today okay what about number four what about number four Tony can you help me Tony today is Wednesday so what is the answer Today is Wednesday. Như vậy thì thời tiết hôm nay như thế nào? It's It's cloudy. Again, again, louder. It's what? Again, again. One more time. It's It's cloudy. Ah, okay, you say cloudy, right? It's cloudy. Good job because you can see a lot of clouds here in the picture, right? A lot of clouds. So it was it is cloudy and because it is today, so you have to use it's. Good job. Now, one last friend, Ngọc Chi, please help me with number five. Can you help me with number five? Number five, yesterday yes. and Thursday. Yesterday was Thursday. Again, yesterday was Thursday. Yesterday was Thursday. Ừ, như vậy là thời tiết hôm hôm qua là hôm nào hôm qua là thứ năm này thì thời tiết hôm qua như thế nào chi? How was the weather yesterday? It's windy. Ah, so the whole sentence. The whole sentence. Yesterday was Thursday and it was windy. Yeah, it was uh, windy. Well done, Ki. Good job. It was windy. Well done. Thank you guys so much. Good job for today's. Now you guys can know how to use the weather in different days, right? Today or yesterday. Ah, well done, everybody. Remember, it is and it was à, ở đây thì các bạn chỉ cần phân biệt cái câu it is for the present and it was for the for the past ok có hai cái mình chỉ cần phân biệt hai cái này là mình có thể dùng đúng được rồi đó xem thử coi là người ta đang dùng trong quá khứ hay là hiện tại hôm nay hay là hôm qua đó thì các con sẽ dùng như thế này cho cô it is và it was ok good job guys well done now before we stop we will play a game, okay? Today, we're not gonna focus on quizzes or look it like the other days. We're going to play a different games today. Uh, I think some of you know how to play this game. I think some of you already know about the game. You guys know this game, Hangman? Have you ever played, have any of you ever played Hangman? I think it's a very common game for you guys, right? So for this one, because we're playing in the same class uh, uh, with a lot of people, So for each friend, I will invite you. Then you will tell me what are the four letters that you choose. Mỗi bạn thì sẽ có bốn cơ hội. Cô sẽ mời mỗi bạn và mỗi bạn sẽ nói cho cô nghe bốn cơ hội của mình là bốn chữ cái khác nhau. Các con chọn chữ cái nào đúng không? À, không quan trọng là đúng hay sai, chỉ cần hết bốn lần thì cô sẽ mời qua bạn khác. Thì bạn nào may mắn là người chọn ra được đúng cái từ đấy uhm, thì có nghĩa là cái vòng đấy thì mình sẽ có điểm đúng không? Ok. Cho đây là chắc chắn là những cái người đi đầu tiên thì sẽ hơi bị thiệt một chút đúng không bởi vì những người đi đầu tiên là mình chưa có đoán ra được cái gì hết mình phải tự đoán đầu tiên mm, it's a little bit hard for the people who go first but today we're going to start the game with the topic about clothes hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với topic là clothes này with the topic clothes okay so who want to go first who want to go first Let's invite some friends. Remember, each of you can choose four letters, okay? Uh, yes, I can see that my Trang, you raise your hand first. Okay, remember the topic is about clothes. Okay, the topic is clothes. What is the first letter that you choose? The first one? It's T. T. Okay, let's see. Is there any letter T? No letter T, Jang. No, there isn't any letter T in here. Um. Hmm. ok quay quay trang để cô chỉ cho các bạn Thật ra khi mình để cô chỉ các bạn cái này để mà sau này các bạn có chơi trò này á, thì mình cũng sẽ biết cách chơi luôn thì thường á tụi con thấy là trong tiếng anh á cái từ nào đa phần tất cả các từ vựng của mình nó đều sẽ có nguyên âm nguyên âm là cái phần gì cái uể oải nó nằm bên tay trái của cô này trang thấy không nó là ghép lại thành được cái chữ uể oải này đúng không là để mình nhớ này cách để tụi con nhớ được năm cái nguyên âm này thì trong tiếng Anh trong bất kỳ từ nào tụi con cũng sẽ thấy nó sẽ có cái chữ nó sẽ có nguyên âm trong đó cô ví dụ nè go nó cũng có o nè hay là birthday là nó sẽ có i với a nè hay là bất kỳ cái từ gì cô ví dụ như là à, rainy nè đó nó cũng sẽ có a với i nè windy cũng vậy nè cũng có i nè đó từ nào nó cũng sẽ có nguyên âm trong đó hết cho nên là thường những cái bước đầu tiên á, là trang có thể giờ đoán những cái nguyên âm cái này cũng là một cái tip cho các bạn sau này mà có chơi với các thầy cô á thì các bạn có thể nhớ mình sẽ chọn những cái nguyên âm đầu tiên cho cô đó ok now which one do you choose Trang your second choice your second chance is I I okay you choose I is there any letter I no letter I ok đối với nguyên âm bên đây thì người ta sẽ không có vẽ cái hình lên mà chỉ có vẽ khi mà con chọn sai ở bên đây thôi ok no letter I nhưng không có letter I trong đây rồi Trang um, which one the next one your third chance your third chance câu hỏi thứ ba của Trang nè your third chance is I which letter which letter louder what letter I I I It's A. A, A, okay, A. Let's see, is there any letter A there? Is there any other A? No, there isn't any letter A in the word. You're not very lucky. You're not very lucky. So what is the last letter? Uh, Trang còn câu hỏi cuối cùng nè. The last letter. Which one did you choose? It's E. E, okay. Yeah, there's one letter E, but you don't have any chance anymore. So now I will invite one more friend. Okay, thank you Trang so much. Well done for finding out the letter E. Trang là rất là tốt này, đang là giúp cho chúng ta tìm ra được letter đầu tiên rồi. It's letter E. Now who wanna go next? Um, okay, what about you? Can you help me? Lemon, right? I cannot hear you. Speak louder, please. I cannot hear you. Oh, there's a problem with your mic. Cô nghĩ là micro của con có vấn đề đó con. Cô không nghe được là mình nói. Okay, let me turn on the mic again. Okay, đâu cô mở micro lại nè. Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Okay, fix your mic. Okay, that I will invite you later. Fix your mic. Uh -huh. Now, one more friend. Okay, Anne. Anne, yes. Anne, can you help me? Bình An nè. Uh mm-hmm. -huh. Can you help me? con chọn từ nào C C which letter B B B B this one right you choose this one B, B. is it this one yeah okay let's see is it B is there any letter B no letter B ah there isn't any letter B in the L, word L L L L Okay, you choose letter L. Let's see. One letter L. Mm. one letter L anh có mường tượng ra được cái từ nào chưa có mường tượng ra được từ nào về close chưa mm, you have two more chance you have two more chance anh còn hai cơ hội nữa nè two more chance for you Give you which letter w. you choose W okay let's see is there any W in the word no W okay oh, your last chance last chance M M M what letter what letter M M Okay, let's see. M. No letter M. Ah, no letter M. But it's okay. Good job for finding out letter L. Well done. Good job, Anne. Anne tìm giúp cho chúng ta được letter L rồi nè. Good job. Now one more friend. Okay, Hoàng Linh, can you help me? Can you help bạn nào mà đoán ra được cái từ đấy thì mình cũng phải cố gắng đoán cho cô từng cái chữ cái nha bởi vì ở đây nó không có cái chức năng là cho mình cái từ đấy luôn cho nên là các bạn mà biết từ gì rồi các bạn cũng phải cố gắng đoán cái từ đấy cho cô ok linh what is your first option lựa chọn đầu tiên của linh là gì nè what is the first option? C. C. C. no c no c linh chắc là linh là ừ. lượt gần như là cuối cùng rồi đó lượt của linh là gần như là cuối cùng rồi đó ở đây mình còn khoảng có 4 năm cơ hội nữa là xong game này rồi đó ừ, try your best linh try your best is o o no one letter o one letter o mm, it uh, t t t let's see is there any letter t oh i think we already used letter t mình đã dùng letter T rồi thì phải nè cô không thấy letter T ở đây which letter which letter is H H let's see yes. no H no H mm, no H your last chance your last chance Linh câu hỏi cuối cùng của Linh nè Linh có đoán is... là gì chưa A I I again what letter A R R? You mean this one, right? Yes. Let's see. Is there any letter R? No letter R, but it's okay. Thank you so much for finding out letter O. Let's see who got the answer. Các bạn nào có được câu trả lời chưa? Các bạn nào ở đây là tìm ra được câu trả lời không ta? Ok, à, bây giờ để mà mình bảo đảm được bí mật này, cô sẽ xem thử các bạn nào mà tìm ra câu trả lời. Can you raise your hand in front of the camera? bạn nào mà đã có được câu theo các bạn là đã có được câu trả lời cho cái từ này thì các bạn giơ tay ở trước màn hình cho cô xem nè ah I think you have the answer yes can you help me what word is this F F F F letter F is this this one is it this one Tony is it this one yes Ah, no letter F. Các bạn chuẩn bị thua rồi nè. Ừ, mọi người chuẩn bị thua rồi nè. Tony có nghĩ ra được từ gì chưa? Con có nghĩ ra được cái từ này là từ gì chưa? khoảng một đây là cơ hội cuối cùng của mình luôn á đây cũng là cơ hội cuối cùng của mình luôn á cô thử xem là có bạn nào đã nghĩ ra được đáp án chưa nha uh, cô thấy cũng có một vài bạn giơ tay nè can you help everyone yeah uh, anh Minh yes can you help me anh Minh what word is this P teacher Ừ. ừ. Yeah, but what word is it? Đâu Minh thử nói cho cô nghe cái từ mà mình nghĩ là cái từ nào? What word? Mình có nghĩ ra được cả từ chưa? Mình có nghĩ ra được cả nguyên một từ luôn chưa? Mình đã chưa nghĩ ra cả từ chưa? Chưa chờ. What is it? What is it? Again, again. G teacher. G? Yeah, but what is the word? Ý của cô là Minh đã có nghĩ ra cái từ đó. Đấy chưa? Cái từ đáp án con theo con đó, đáp án của mình đó là từ gì á? theo Minh đáp án của mình là từ nào em chưa nghĩ ra được teacher G, you mean G G cái từ của mình nguyên một từ luôn Minh có thể đọc cho cô nghe cái từ đấy là gì không em chưa nghĩ ra teacher À, you haven't thought, ok, ok. Bởi vì ở đây là chỉ còn một cơ hội thôi, cho nên là à, mình cô muốn mời một bạn nào mà nghĩ ra được cái từ đấy luôn. Ok. Như vậy là cô sẽ mời thử một bạn nào mà nghĩ ra được đáp án rồi nha. Now, uh, à, yes, Um, Huỳnh An, do you know the word? What word is it? Is go. À, à, hình như là cô nghĩ hồi Huyền Anh đấy đúng rồi đó. À, yes, now eh, what is the Vietnamese meaning of that word? What is the Vietnamese meaning of that word? Cái, cái nghĩa tiếng Việt của từ đấy là gì Huyền Anh? Cái nghĩa tiếng Việt của từ đấy là gì? Là um, cái là... từ mà Huyền Anh nói đó cái từ mà Huyền Anh nói đó cô nghĩ là Huyền Anh nói đúng rồi đó nhưng mà Huyền Anh đọc chưa có đúng lắm nên là cô hỏi cho chắc ăn thử xem là Huyền Anh nói đúng từ chưa là căng tay ạ ah, ok good job so what is the first letter Huyền Anh có được từ đúng rồi đó nhưng mà Huyền Anh thử nói cho cô xem là những cái chữ cái còn lại là gì nè what are the other letters is G G good job G. Again, again. V. V. And the last one, what is it? A. Good job. Well gloves. done. Gloves. Like a găng bike. Well done, guys. Well done. Now, one more word. Okay, before we stop, one more word for you guys. This word has five letters. Okay, who wants to go first? Uh, let's see who wants to go first. Okay, Newly, can you go first? Can you help me? Which one do you choose? So you have four chances, okay? Ý sẽ có bốn cơ hội nha. Four chances. Yes, you, như ý. Yes, you. Can you turn on your mic? Ý mở micro của con được. Yeah, yeah, okay. Which one do you choose? Ý chọn cái nào đầu tiên nè? S. What letter? What letter? Louder, please. Is, is S. S, S. Is it this one? Is it this one? Phải cái này không ý? Yes. Mm, two S. Wow, two S. À, hai letter S, một cái ở đầu, một cái ở đuôi nè. Ý có mường tượng ra được chưa? Ý mà chơi lượt đầu tiên mà đoán được từ nữa là rất là giỏi luôn đó. You have three more chances. Ý có ba cơ hội nữa. Cố lên. Try your best, try your best. What is the next letter? Did you think? Theo ý là cái nào đầu tiên tiếp theo nè. What is the next letter? R. R. You mean this one? Is it this one? Yes. Okay, is there any letter R? R. No letter R. Mm, two more chances for you. Two more chances. Try your best. Two more chances. What is the next letter? What is the next letter? Mm -hmm. It's what letter? What letter? K. You mean this one? K? You sure? You sure? Ý chắc chưa? Mm, or oh, you want to change? Ý có muốn đổi thành letter nào khác nữa không? K? Sure. Okay, let's see. Is there any letter K? Wow, one letter K. So do you have the word now? Wow, you have SNK, you have three positions. Ý đoán được cho các bạn đến ba vị trí luôn. Wow, only two more. This is your last chance. Đây là cơ hội cuối cùng này nếu mà ý đoán được cái từ đấy này. What is the word you think? A. A? That's it? Yes. No A. Okay, that was your last chance. No A. Okay, good job. Well done. Now uh, I can see that Harry, you raise your hand. Yes, can you help me? You have four chances. Okay. Yeah. Which one do you choose? Choose O. Oh, you choose letter O, right? O, this one? Yeah. Wanos, I think you know the word. Yes, good job, Harry. Well done. So what letter? What is the missing letter, Harry? What is the missing letter? C. C. Good job. Yeah, socks. they are socks. Well done, Harry. Good job. Well done. Thank you so much. Good job, Harry. Well done, everybody. So because we don't have time left, it's 9 p.m. right now. So we're going, we're not going to play anymore. Uh -huh. we will play again uh, we will play again the next day okay hôm tiếp theo thì cô sẽ lại cho các bạn chơi game nha uh mm-hmm. -huh. and a lot of you guys like quizzes and Blockit, right so I promise the next day we're gonna play about quizzes and Blockit, okay hôm sau thì cô sẽ cho các bạn chơi lại Blockit với quizzes nè các bạn rất là thích chơi quiz đúng không đó hôm sau thì cô sẽ lại cho các bạn chơi quiz với Blockit nha okay guys well done for today's class hôm nay là các bạn đã làm bài cho cô rất là tốt nè các bạn là dùng từ rất là ok nè à, bây giờ các bạn sau khi mà mình học nhiều buổi thì khi mà cô mời các bạn để role play đó các bạn đóng vai đó các bạn cũng biết cách để mà nói chuyện ví dụ như các bạn dùng câu hỏi này các con biết là phải lên giọng vào cuối câu nào welcome hồi xưa là các bạn chỉ đọc bình thường thôi đúng không nhưng mà bây giờ thì mời bạn nào là bạn nào cũng làm được hết trơn á bạn nào cũng biết là à, phải nhấn nhá làm sao lên con lên xuống như thế nào nè good job everybody good job for today's class so I already told you guys about the homework okay don't forget to do the homework bạn nào vẫn chưa làm bài thì tụi con nhớ là mình về và mình tiếp tục làm bài cái bài của cô nói đó cô thấy là có một vài bạn đã nộp rồi ví dụ như Mai Trang này Châu này đó một số bạn là đã nộp bài rồi đó ok well done everybody good job now please say goodbye to your friends okay the class will stop here and I will see you guys on Saturday okay I'll see you guys back on Saturday Đức Thừa con ấy, tại sao Đức Thừa lại nói là ngày xưa Đức Thừa thích mặc váy? Bye bye. Bye bye.